Hello mấy cưng Mày hả mày Mày hả mày Cho mày chết nè Mấy con này mày hả mày Tao quýnh mày nè con Này thì ồn ào nè Trời ơi là trời Từ si Xì tóc Xì tóc Ai trời trời trời trời trời ơi trời Gì vậy? làm cái gì vậy? Trời ơi gì mà giết giết hai động vật kìa trời đất ơi ông có tên là bị công an bắt lên đường không hả? Trời ơi cái bà bà không biết gì hết trơn bà tránh ra để tôi quýnh con nó mày ơi mày mày ơi mày. Tao tao bình tĩnh. Ủa chuyện gì mà ông giết mấy bọn này bọn này nó làm gì đâu? Trời đất ơi. Nó mà không gì hả bà không biết gì đâu hồi trưa đây nè tôi gọi là mệt ơi là mệt luôn tôi quyết định tôi đi ngủ trưa thì ở đây tự nhiên không mấy con này nó kêu um sùm mà cái con cù này nè nó kêu ẹ e, nó kêu um sùm luôn rồi mấy con heo á thì nó ỉa đầy ở đây nè coi này không phân của nó nè ỉa đầy nè tôi muốn chết mà sao sao sao sao cái làng mình quá cho động vật vậy ai với ai nuôi vậy tôi Ê. không biết nữa nhưng mà tôi đang ngủ mà bọn nó ồn ào quá tôi tức dễ sợ tôi xuống quýnh bọn nó mày mày trời đất ơi tự giết nó tội nó chỉ nó biết con là động vật thôi mà chứ phải con người đâu nó hiểu tiếng không ờ, để nó chạy ở đây tại vì nó ờ. theo bản tính của nó thôi nó ra nó ăn cỏ nè trời đất ơi gì mà giết nó tội nó thôi thôi thôi thôi, thôi để lên phòng ngủ tiếp đi tôi tôi để để tôi dẫn mấy con bọn này về về làng cho không gì không tôi á thiệt các bạn tôi ghét nhất là tôi đang ngủ mà có người làm ồn ào á một tí các bạn ôi tôi quýnh bà luôn mà tao đâu hả mày thấy cái này là gì không trúng không ơi à vậy thôi vậy rồi ok thôi tôi không phòng tôi ngủ đây mà, mà, làm gì làm đi ok ok giỡn xíu làm gì căng quá vậy ờ, mấy con này không được ồn ào chưa tụi mày ồn ào tôi quýnh tụi mày nghe chưa rồi ok bé ơi đi nè bực bội dễ sợ ơi nó vô nhà mình nè sao ơi mày mày đi đâu mày tao ơi mệt quá đi ngủ đây Ê, trời ơi bạn ơi bực bội gì đâu luôn trời ngủ chưa thôi mà tự nhiên mấy con này nó ồn ào quá xong mình ra mình quýnh nó xong sam quýnh mình đó bạn ơi cái gì đâu kỳ cục mà đáng lẽ sam phải thương mình hơn bọn nó chứ ta kỳ cục mà tự nhiên không ờ, lấy lấy lấy súng ra đòi bắn mình nữa bực bội dễ sợ thôi đi ngủ tiếp bực bội hey, đúng là cái đồ đáng ghét đã mập như con heo rồi mà còn xấu tính nữa ai mà thương trời mắc ờ. nghĩ sao mình thương được nhỉ à thôi bỏ qua đi trời đất ơi mấy con bò con gàng heo qua đây ăn cỏ rồi làm gì dễ căng dễ sợ luôn á hmm. không sao không sao đừng gắt đừng gắt nữa nha mấy em chị sẽ dẫn em mấy em về chuồng tại vì chị là người rất là tốt luôn hi hi còn cái người xấu tính như phong nha thế nào cũng gặp ác mộng đúng không trời ơi gật đầu quá trời luôn nè thôi thôi bây giờ chị dẫn mấy đứa về chuồng nha rồi về nhà về nhà nè về nhà nè cái gì vậy một con gà hai con gà ba con gà ủa ủa, ủa khoan từ cái gì vậy ủa ủa ủa khoan chỗ đây là chỗ nào đây ủa u nguyên một con gà siêu to khổng lồ luôn hai con luôn trời ơi nhiều dữ vậy ta trời ơi đã đã đã trời ơi mấy con gà này mà làm thịt cá sơi ăn là siêu ngon luôn á ê bắt lại mình lại gần mình bắt nó thôi mà tự nhiên nó nó, nó cắn mình cái mình chết queo luôn bạn ơi ui trời trời ơi có ai đây không trời chỗ này nguy hiểm quá có ai không có ai làm ơn à, lên trời đất ơi đang ngủ mà gì la gì phong trời Ủa? đất ơi tôi đang ngủ mà ơi sao ơi sao ơi sao sam ừ. ủa sao, sao sao sao tự nhiên tôi chỉ thấy được có cái đầu của bà vậy tôi không thấy được người bà Hả? ủa vậy kỳ vậy ủa mà sao ông có được cái đầu ông vậy cái chân cái tay ông đâu rồi à là sau lưng hả à? trời đất ơi ủa sao kỳ vậy trời ơi trời chết rồi đâu Trời ơi là chỗ nào vậy mấy bạn ơi Ủa chỗ này có mấy con gà nó cứ chạy qua từ nãy giờ mấy mấy mấy chục con gà xuất hiện luôn rồi đó hình như từ nãy tôi đếm không hết luôn sam ơi ủa nhưng mà hình như cái chỗ này hình như là chỗ này là cái chỗ nào ủa sao tự nhiên mấy con gà ấy tấn công tôi nè chẳng lẽ là buổi sáng tôi quýnh mấy con gà quýnh mấy con cừu quýnh mấy con heo nhiều quá xong rồi nó bận bận đó vô nó tấn công lại tôi hả ta oh, no. rồi sao ông ai vậy ông đập mấy con gà chi bây giờ nó gì đó nó vào trong giấc mơ ông nó hành hạ ông nè rồi đó hay chưa trời ơi trời à. tụi mày nghĩ tụi mày tấn công được tao sao tôi quýnh tụi mày nè mày mày à rồi xong tôi chết beo luôn ơi, dễ sợ ra kìa Trời <laughs> bây giờ nào ông giúp tôi cái coi tôi tự nhiên bị tôi là người tốt mà sao tôi ở trong này gì kỳ vậy ai mà biết được tự tôi bị nhốt trong này khoan từ từ hình như là có, có khoảng trống hình như mình phải chạy qua nè ơi đúng rồi nè mình chạy qua nè sao chạy qua đây chịu qua đây ui bên đây là bên đây là có mấy con heo nè trời ơi trời nhìn mấy con heo này cái con bự hơn cả tôi nó xả mơ nhìn ghê quá à ơi chạy qua chạy qua chạy qua bây giờ làm gì à. phòng rồi xong con heo tung tôi chết queo luôn sao mày, à bây giờ phải vượt qua mấy cái ải này hả ừ đúng rồi hình như là bây giờ bọn mình phải vượt qua mấy chỗ này hay sao á mà mấy con heo nó dữ quá nó tung tôi ấy mày coi chừng mày chết nó dừng lại nhìn tôi kìa ui ok ok chạy chạy chạy chạy qua chạy qua ok ui mày quá mày quá quá của cậu con cam nè ủa cam sao có nè. ủa sao từ sao sao có bé cam ở chỗ này vậy ủa mấy bạn ơi sao tự nhiên tôi nhớ là trong đây tôi chưa có quýnh con cừu con heo với con gà hay từ đâu xuất hiện thêm bé cam với bé hồng ở đây vậy ủa đúng rồi chết rồi bạn ơi do là bình thường hàng ngày mình hay ăn hiếp bé ăn ăn hiếp bé cam á cho nên là giờ nằm mơ thấy thấy thấy bé cam luôn bạn ơi ôi ghê thiệt ghê thiệt ok sao, sao mình nghĩ rằng bé cam nó nó biết mình không đánh mình đâu mình sẽ, mình sẽ chậm thôi chậm chậm đi qua chậm chậm thôi ok được được được qua được qua được rồi đây ê gì vậy? con này con gì vậy trời nó con gì mà cái đầu nó bự dữ vậy trời mấy bạn ơi ủa sao mấy con này con gì sao sam ai biết trời ơi tôi nghĩ là con bò phải không con bò mà cũng cao dữ người ta con con bò vậy nhìn như con hươu cao cổ vậy à, <laughs> giết tôi giết tôi giết tôi ủa là mình rồi trời ơi quá con thỏ nè gì bên đây cái này thỏ vậy nha ờ thế giới tụi mình có thỏ đâu mà sao trong này có thỏ nha hơi lạ nha trời ơi chẳng lẽ mà sao chẳng lẽ là là tôi tôi đã, đã đã đã từng ăn thịt thỏ hay sao mà tự nhiên tôi nằm mơ thấy con thỏ người ta trời ơi ghê quá chết tôi rồi ôi mà cái đường này nhiều nó nhiều thỏ quá mình phải chạy qua thôi ôi, ôi, ôi nó đuổi tôi nó đuổi tôi à! <laughs> rồi xong luôn chơi lại từ đầu luôn các bạn ơi chết tôi luôn trời ơi à, trời à, chắc là từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tôi ăn hiếp mấy con vật nữa tôi không bao giờ tôi đánh bọn nó nữa đâu chứ tôi đánh bọn nó xong rồi nó đánh tôi ấy rồi xong bé cam cắn tôi chết tại sao mày trời ơi cố anh cố anh cố anh cố anh chạy qua chạy qua chạy qua ôi trời ơi trời bé cam ơi tao xin lỗi tao hứa tao không ăn hiếp mày nữa mày đừng đánh tao mà ok chạy qua chạy qua ok chạy qua đây luôn chạy qua đây luôn hey rồi đến lại được mèn con thỏ nè đó thấy chưa mấy bạn thấy chưa mấy bạn nên nhớ là mà mình là con người mình phải yêu thương động vật trời ơi là trời thấy không mình không à, mình không yêu thương động vật cái bọn nó mình sẽ gặp ác mộng rồi bọn mình bọn mình bị bọn nó tấn công lại bạn ơi trời ơi, sợ vậy dạ, sợ sợ quá ui mình này nhiều bò quá sao qua được ok qua qua qua qua qua, qua nhanh nhanh nhanh ông cầm cái que này mà chạy nó chạy nhanh nhanh nè bảo vệ gì ủa có cái que gì hả Ủa, đó. cái này cái que này tóc nhẹ nữa ủa cái que này giúp giúp cho mình chạy nhanh hơn hả được được được được ok ok đấy chạy qua yeah u hay rồi sao sam ơi bên đây có con gì mà nhìn nó xấu dữ vậy sao gì vậy đâu con này con gì thấy gớm vậy tôi thấy rồi <laughs> con gì nhìn thấy ghê vậy hình như con này là con con con gì ta con hà mã sao ơi trời trời ơi cái này là là là bạn của timmy nè timmy hà mã nè trời ơi ờ. ok chạy quá trời may quá cái miệng của nó mà nuốt tôi tôi chết luôn á ơi có con gì tấn công tôi nè ai con heo con heo ui ui trời rồi xong con, tôi... hai con heo vậy có mấy con heo nó tấn công tôi nữa chạy vô tấn công tôi là sam ui ôi cẩn thận nha phong cẩn thận nha càng về sau càng khó ấy. bên này thì bên này thì có mấy con con lạc đà hay con gì nè trời có cả ngựa dằn nữa nè sam ơi ui con gì nó đuổi tôi con gì nó đuổi tôi nè rồi xong luôn Ây, trời ơi, trời tức quá bạn ơi giờ sao vượt qua được chỗ này đây chạy quá à, lùi lùi à, à, rồi xong chết chỗ này là phong phải cần đi thợ sở thủ phong ơi mình đi tham quan một con thế giới luôn phong đó à, cái sở thú luôn á ơi <laughs> có con heo đứng chặn đường tôi nó không cho tôi qua đây sam ơi Mày chết bạn heo ơi bạn đừng có nhìn mình như vậy chứ nhìn ánh mắt của con heo nhìn ghê quá bạn ơi giờ sao qua được ta à, <laughs> cho mình qua nhé ok chạy qua <laughs> ok bạn bây giờ mình sẽ sử dụng hết kỹ năng của mình mình chạy một phát qua luôn chiến thắng luôn hey! chứ cố lên cố lên cố lên tôi hứa tôi hứa sau lần này tôi sẽ không tôi sẽ không gọi là đánh đánh mấy con vật nữa tôi sẽ yêu thương động vật tôi sẽ không làm hại mấy con vật nữa ui trời ơi bên này có mấy con gì màu cam vậy bé cam phiên bản hu cao cổ hả hình như con này là con hu cao cổ bạn ơi ui trời chạy qua ai Trời ơi, xong chết queo luôn Ê, trời ơi, bé Cam ơi, mày cho tao qua đi mà Sao mày lại chặn đường tao lại Trời ơi, tao hứa tao sẽ mua ba tê cho mày ăn thật là ngon nha Ê, cố lên ôi trời ơi mấy bạn ơi may quá qua được rồi qua được rồi yeah. ok mấy con bò này trời ơi trời tụi mày đi chậm lắm không nhanh bằng tao đâu hay ok qua được luôn rồi mấy con bò thì đi chậm á nhưng mà mấy con thỏ thì nó chạy rất là nhanh mấy bạn ơi mà còn nhiều nữa hình như là một một lần vậy đến tận rồi bốn con thỏ chạy ra ngoài lần sau qua được ta ok không sao mình sẽ sử dụng đến cây kẹo của mình ok ăn cái kẹo vô chạy nhanh hơn thỏ luôn ôi ok qua được rồi <laughs> quá đơn giản ờ, bây giờ tới lượt à, mấy con hà mã nè ôi trời ơi mấy con hà mã này nó mập quá bạn ơi nó đi một lần thôi là hết cái đường rồi ừ uh, cái quá được rồi quá được quá được rồi Ui, trời ơi bây giờ là mấy con gì đây đấy ui trời né được né được cái được ok mấy con ngựa ok ngựa cũng chạy rất là nhanh nhưng mà không sao tao đã có cây kẹo rồi chạy qua ok qua được rồi ui cái gì vậy mình bị con gì tấn công xong mình bay lên trời bạn ơi no trời trời trời ui có mấy có mấy con động vật nhỏ nhỏ tấn công mình nữa bạn cho nó làm mình bị kẹt trong bong bóng ơi mình không chạy được ui ok mình mình mình phải đứng đây đợi tí nữa bạn ơi đợi một tí đợi tí chờ cho nó cho mấy con hươu cổ này nó đi qua hết đi mình qua ok ok ơi quá ai ok qua được rồi qua được rồi rồi cái gì vậy mấy bạn ơi sao chỗ này có mấy con gà nó có mặc áo vậy trời ơi gì nhìn thấy ghê vậy <laughs> gà biết mặc áo nữa trời ơi nhưng mà ta đã đến được chỗ này là ta không sợ tụi mày đâu giờ tôi sẽ chạy qua nè hey, ừ, qua luôn Ê, ủ, trời Bên này không những là Bên này không phải là con mèo nữa bạn ơi Mà bên này là con cọp luôn rồi Trời trời con cọp con cọp ừ, Ui Ui, chạy chạy chạy à, Rồi xong chết queo Cố lên, cố lên, cố lên, vượt qua, vượt qua, vượt qua <laughs> Qua được rồi, qua được rồi Cố lên, cố lên, ai da à, Con heo mập Mày ô chỗ khác cho tao đi coi con heo này trời trời các bạn ơi con heo chặn đường mình đó bạn <laughs> mày chặn bên này đúng không thì tao đi bên này trời có gì đâu rồi xong chết queo luôn Ây, trời các bạn ơi từ nãy giờ mình chết nhiều các bạn ơi bạn hãy thử đếm thử xem coi trong cái trong cái trò game này phong đã chết được bao nhiêu lần trong video này nhá bạn bạn nhớ đếm giùm cho phong nha chứ phong không biết là phong chết bao nhiêu lần nữa ấy bạn ơi ơi con heo chạy lại chỗ mình kìa trời trời con heo vô duyên nó cắn mình nữa bạn ơi ơi ok bây giờ mình sẽ bay qua bay qua bay qua bay qua bay qua ấy à 2,000 years later Tao không sợ tụi mày đâu Chạy qua No Chết nữa ơi A few moments later à, Trời ơi trời Sao mấy con hà mã này nhìn nó ghê các bạn ơi Nhìn cái miệng của nó to quá trời to luôn Nó mà nuốt mình vô cái chắc mình chết luôn á Còn bên đây là có mấy con lạc đà hay con đà điểu vậy nè Nó có mấy cái sừng này nó hút tôi cái xong luôn trời ơi Còn bên này là ngựa vằn này Với lại là mấy con gì nè Mấy con ngựa bình thường đó là trời ơi trời ơi mấy bạn ngựa ơi, cho mình qua ơi Ê, ok mình qua được hưu cao cổ rồi yeah ở ờ, sao, sao bên đây có mấy con gà nó mặc nó mặc áo đó là sao sam ơi <laughs> ừ tôi quá Ủa? nhìn buồn cười sợ luôn á mấy bạn ơi bên áo. đây bên đây có mấy con gà nó nó mặc áo này nhìn dễ thương phải ơ nhưng mà không nó không dễ thương đâu nó quýnh mình chết luôn á mình phải chạy qua đây thôi ôi ui bên đây có con cọp nữa nè Trời dạ, con cọp gì đâu béo phì vậy con cọp đâu mập như heo vậy Ủa, hello sam hello không trời ơi mừng quá hôm qua được nơi rồi tôi nhớ ông quá trời mấy con khỉ này nó nhanh không cẩn thận nha nó lương lẹo lắm nha ủa sao mấy con khỉ này chạy nhanh quá vậy trời trời đúng là mấy con khỉ chạy nhanh dễ sợ bạn ơi ồ trời trời ok ok không sao không yên tâm tôi có cái kẹo tôi sẽ chạy nhanh hơn đó bà coi đây nè bà coi đây nè mà coi nè chạy qua nè Yeah! Qua được rồi Ồ, khoan từ còn bên đây là con gì đây? Con gấu! Trời ơi, con gấu Sam ơi! Bên này có con gấu to dễ sợ nè. Trời trời con gấu, con gấu. Ok chạy qua chạy qua chạy qua đấy ui mày quá ui con voi ui mình gần thắng rồi mẹ mình gần thắng rồi mình chỉ cần vượt qua con voi nữa mình thắng rồi chạy qua thôi Ai! Yeah! làm ơn cho tôi thoát ra khỏi chỗ này đi làm ơn làm ơn ôi trời ui trời ui trời mấy bạn ơi cuối cùng thì mình cũng quay về được ngôi nhà của mình rồi bạn ơi trời ơi trời hình như là hồi nãy mình mình mới vừa thấy mình bị mấy con mấy con động vật tấn công mình nó hút mình phải không ta ui khoan từ u có thật là có thật là mình mình đã quay quay về nhà chưa vậy u Ui đúng rồi Mình đã về lại làng Hero Team nữa bạn ơi Ui ui bây giờ mình nhìn Giờ sao điên mình nhìn thấy mấy con này mình sợ bạn ơi Nó lại gần mình kìa ui, Sao điên giờ tôi nhìn mấy con này tôi sợ bạn ơi Giống như là nó sắp tấn công tôi vậy Tôi phải né né nó ra Sam ơi Sammy ơi bà đâu rồi Sam Ôi gì vậy trời đất ơi Bà đâu rồi bà ra ngoài đấy coi Bà đâu rồi tôi tôi bên ngoài ơi. trời, trời, Phải né né đâu, né, né đâu, mấy đâu. này ra bạn ơi Ôi, Trời ơi Phạm ơi đừng có đập mấy con này nữa tôi khổ quá à Ở nhà ngủ không được hả Trời ơi trời đập cái mà đập bà không biết đâu Hồi nãy tôi mới vừa bị bọn nó tấn công á mà Ủa trời ơi trời sợ quá Ủa, Tấn công cái gì Là sao tôi không hiểu Tôi không biết nữa Hồi nãy tự nhiên tôi tôi nhớ tôi vô trong nhà tôi ngủ Xong tự nhiên tôi thấy nó xuất hiện ở chỗ nào à, con gà Trời ơi Ủa cái gì vậy? cái gì cày vậy? Tôi tôi, tôi tôi tôi tôi tôi nằm mơ hay sao á? Tôi thấy mấy con này nó nhào vô tấn công tôi Sam ơi. Trời đất ơi con gà con heo nó bé xíu sao tấn công không được? Trời ơi ngủ mới nhiều quá như vậy. Ờ. ơi trời ơi trời sợ quá. muốn chết luôn á bà không biết đâu trong giấc mơ tôi còn nằm mơ thấy bà thấy tôi thấy bà đó cơ bà bà bà bà bà bà bị bị bị mấy con gà tung nó hút vô mấy con heo hút bà bà bà chết mấy lần luôn á sợ chết ơi lại gần bà kìa đi ra rồi bình tĩnh tối tối trời ơi ông mơ xong bị khùng luôn ông nội thôi tí tôi về tôi tôi tôi là tôi nấu cho gà cho ông ăn nha được không cho ừ. gà Trời ơi thôi thôi tôi không ăn cháo gà đâu Không ăn cháo heo Không ăn gì hết Từ bây giờ tôi sẽ ăn chay Tôi không bao giờ ăn Tôi ăn thịt mấy con này nữa Mấy con này là mấy con quái vật Nó tấn công trời tôi ơi. Trời trời tôi sợ quá Mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhớ là phải biết yêu thương động vật nha bạn chứ bạn đừng có hành hạ bọn nó nếu không thôi là bạn sẽ bị gặp ác mộng giống như phong á bây giờ phong bị ám ảnh phong sợ quá thôi phong bỏ làng ra đi đây tạm biệt Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh cho Phong và Sammy nha mọi người <laughs> Trời ơi, đi đâu cũng gặp mấy con vật để chị, Sợ quá à.